Rồi hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Cường Phú Lộc Thì hôm nay à, Cường à, cũng à, khá là lâu Cường làm về cái bộ môn bài lá Thì trước giờ Cường đã làm rất rất rất nhiều cái video gọi là bầu cua và tài xỉu Đó, về những dòng máy móc nè, đó, những cảm ứng nè đó, Những về cái bộ cua có tan và không tan Đó, thì bây giờ mình làm về cái bài lá Thì bài lá bây giờ thì nói về bài lá thì nó chỉ có vài loại để chơi thôi anh em Thứ nhất là bài kính, thứ hai là bài lỗi thì bài kính thì cũng có một loại một à đó, đề kính thì anh em sẽ đeo kính ép kính len vào anh em nhà mặt lưng đó còn bài lỗi á, thì nó có ba loại thứ nhất là lỗi tam giác thứ hai là lỗi ô vuông và thứ ba nữa là lỗi số anh em nha thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem đây là cái bài lỗi tam giác nè bài lỗi tam giác thì anh em có định hình được không ạ thì bây giờ nếu như nếu như mình đánh thì cái này là cái già đó thì cái già này là già cơ nha anh em anh em nhìn nha cái già cơ tại sao mình biết như vậy đó thì ví dụ như cái này cái này là cái ờ, cái 10 nha anh em 10 thì ờ, bây giờ cái 10 này á, là 10 bít à 9 bít quên 9 bít cái này là cây 10 bít nè anh em đó anh em thấy chưa nhớ cây này là cây ri đó ri bít à em thấy nha bây giờ mình sẽ xào bài mình sẽ bỏ con này ra luôn bây giờ bắt đầu mình sẽ xào bài và chỉ cho anh em cái chơi bài lỗ tam giác là như thế nào đó. đây là bài lỗ tam giác nha anh em sóc lên bình thường sóc xào bình thường đào chảy bình thường và bây giờ mình sẽ lặt từng cây cho anh em xem anh em nha à, mình sẽ xào trẻ cho anh em đó lắc xào trẻ bình thường nha anh em và bài lỗ tam giác này anh em sẽ nhìn nè đây sẽ chỉ cho anh em cách bài à, bài à, nhìn bài lỗ tam giác này thì bây giờ cây này nè như trái cái cây này thì bây giờ già đầm ri 10 cái này là 10 bít nè cái này là cây à, sáu bảy tám cái này tấm à, tấm cơ nè anh em em thấy chưa cái này cái chính nè chính này là chính à, chính cơ luôn nha anh em cái này à, cái 10 10 cơ cái này là cây ri ri cơ à, nó bị chầm chầm lục với em trẻ chưa đều anh em mình sẽ lấy cái dưới thôi anh em xem luôn đây anh em đếm nè 1 2 3 4 cái này cái 4 nè 4 đây là 4 rô nha anh em đó chứ cái này là cái cái xì này một hai đúng không xì đây là xì bít nha anh em anh thấy chưa đó đây là nước này anh em nhìn bên hông đây gọi là nước đó là ví dụ như là đây là bít cơ à, chuồng rô bít cơ chuồng rô đó rồi bên em đếm này một hai ba bốn năm sáu bảy tám cái này cái tám tám này là tám rô nha anh em anh thấy chưa anh em đếm này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ri đầm cái này cái đầm đầm chuồng anh em thấy chưa cực kỳ chuẩn đó thì bây giờ anh mình sẽ đưa sát màn hình cho anh em cách nhận biết về cái bộ bài này đây anh em nhìn nha anh em thấy cái, cái nút đầm đầm đâu đây cái già này anh em nó đầm hơn anh em thấy không đậm hơn đây là cái già và đây là cái già đây là già chuồng anh em anh em nhìn nha đúng rồi già chuồng anh em nhìn kỹ chứ nha cái xì nè anh em thấy không nó hơi bị mờ nhòe bên đêm đây này nó đậm hơn nha anh em đếm từ bên này qua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái đây cái xì nè xì đây là xì cơ nha đó nói chung là nước á, là anh em nhìn bên hông này nè nghĩa là bích cơ chuồng rô đây cây rô đây là ri rô à, anh em thấy chưa thì à, anh em xem video á thấy hay hoặc là thắc mắc như thế nào anh em liên hệ hai số điện thoại trên 0898 543 11 để được cường tư vấn và cường sẽ hỗ trợ cho anh em còn nếu còn nếu như anh em không chơi được bài lá đó, không chơi được bộ môn bài thì anh em có thể liên hệ về tài xỉu cái thứ hai nữa anh em liên hệ về bầu cua đó bên mình thì cung cấp đầy đủ tất cả là đồ cho bịp cho anh em đó thì anh em nhìn trên màn hình nha nắp tài xỉu nè 3D 0D 4D 5D có ống xị hoặc là chip rung số mặt anh em nhìn nè chip rung số mặt đây là chip rung số mặt nha anh em đó đây là những cái dòng máy nghe máy bắt đây là máy cảm ứng đánh à, bầu cua không tan và tài xỉu không tan đó và những cái điện thoại đánh à, bài lá bài xì chách xì tố đó thì bên bên này bài này anh em có thể quýnh bài uh, bài binh nè bài uh, liên nè hoặc là bài uh, tiến lên hoặc là bài uh, binh sập xám nói chung là tất tật anh em chơi được thì uh, chẳng qua chỉ thì anh em mới biết thôi không chỉ thì chắc chắn anh em sẽ không biết thì uh, chúc anh em cái năm 2020 này và 2021 này thành công hơn trong cái những bộ môn cờ bạc bịp đó thì uh, anh em xem video thấy hay thì nhớ là một like một đăng ký kênh để ủng hộ cho cường để cường uh, cố gắng làm nhiều cái video hay hơn để gửi cho anh em đó thì đây là bài lỗi tam giác nha anh em chúc anh em thành công trong 2021 nha xin chào anh em